có mã model là HK12 các bác nhé Đấy, vừa về nhà thống Bình vậy Thái Bình ờ, ngày hôm qua đóng gói rất là kỹ và thương hiệu logo TD Arctic các bác nhé có chữ R ở đây xác nhận là hàng chính hãng và ở đây thì chúng ta sẽ có mã QR tdacoutic.vn các bác có thể truy cập vào trang web uh, ờ, tdacoutic.vn này để uh, tra về mã và giá của sản phẩm các bác nhé kích thước uh, chiều cao chiều rộng của cái thùng này các bác nhé về thương hiệu TD Autic e thì bên nhà em đã phân phối khá là nhiều mã như là loa TD ES e này, loa EV Limited này. Và đây là chứng nhận à, đại lý chính hãng của thương hiệu DB Acoustic e của tại Thái Bình các nhé, nhà thông minh 17 tổ 6 vòng rượu thành phố Thái Bình. Đẩy, mic. Bên nhà em thì thi công đã khá nhiều bộ dàn đến từ thương hiệu TD Acoustic và hôm nay thì lại là một sản phẩm mới. Và bây giờ nhà thông minh 17 sẽ khui sản phẩm này ra các bác nhé. đóng gói khá là chắc chắn và nặng các bác nhé design in Italia các bác nhé sản phẩm chính hãng Đấy. sản xuất năm 2023 technology.vn các bác nhé TDL Tech Đấy. một thương hiệu đến từ Ý các bác nhé có một cái viền ở đây làm à, điểm nhấn để tôn lên cái sản phẩm này logo thì vẫn là logo TD Autic phát sáng các bác nhé nhưng nó nhỏ hơn cái logo kia một chút logo này nó làm nhỏ hơn để nó hợp với cái rãnh này chạy xuống Đấy. và cái ờ, cái lưới kia thì là ờ, logo à, dạng dạng lưới hạt to còn lưới này thì dạng hạt nhỏ dày hơn Đấy, làm dày dặn hơn một mẫu của 2023 nước sơn thì ở đây vẫn là sơn sần các bác nhé sơn sần làm rất là đẹp hàng nhập khẩu thì ờ, toàn bộ ốc thì sẽ là ốc lục giác hết các bác nhé bên cạnh thì chúng ta sẽ có uh, chỗ để treo loa này các bác này các cái ờ, chỗ bát để treo loa này về mặt đằng sau thì chúng ta sẽ vẫn có lỗ thông hơi em rất thích những cái mẫu loa mà nó có lỗ thông hơi đằng sau này cho cái âm bát nó sẽ sâu hơn chắc hơn Đấy. và chơi gia đình thì nó sẽ hợp lý hơn là những cái mẫu loa không có lỗ thông hơi đằng sau các nhé em đã trông chờ mẫu này rất là lâu rồi và hôm nay thì có hàng thì lại quay video cho các bác xem ở dưới này thì chúng ta sẽ có mã này TD Acoustic đây các bác nhé TD Acoustic công suất của nó là ba công suất tối thiểu để đánh con loa này là 350W các bác nhé Đấy, maximum thì có, các bác có thể cộng lên cấp 3 lần và bây giờ không để các bác chờ đợi lâu thì bên em sẽ lắp cái mẫu loa HK12 đến từ thương hiệu TD Acoustic này cho các bác nghe xem trải nghiệm trực tiếp chất âm của nó các bác nhé. Và bây giờ thì em sẽ thử cái tiếng mộc trên cái đôi ờ, loa TD Acoustic uh, ờ, HK12 này các bác nhé biên chi một đêm thỏa thiên chi một đêm rồi xa nhau nhìn chung lên ngày cho em hay lên ngày cho anh khi mộng ngưỡng không bác đã được nghe trải nghiệm trực tiếp cái tiếng mộc của đôi loa TD Optic HK12 các bác nhé Tiếng thì rất là trong, sáng và rõ lời Nghe thì không bị chói tai các bác nhé Rất là nhẹ nhàng Thì vừa xong em đã thử rồi Và bây giờ thì bên em sẽ thử cho các bác à, nghe thêm à, nhạc và hát trên cái mẫu loa này các bác nhé bây giờ thì em sẽ thử cho các bác ờ, một bài karaoke trên cái sản phẩm ờ, loa của thương hiệu TD Gautic này các bác nhé. Em sắp trong chừng lẻ loi thân thường Biển vẫn thấy mình dài dọc thế Sao em buồn chiều nay chẳng đến dù sóng đã làm em nhưng là vì đâu phải là chiều mà nhuộm em chẳng đến dù sống đã là bèn nghĩa là vì ai dù sống đã là bèn nghĩa là vì ai Hello, welcome to the show. sau đây xin mời các bác lắng nghe một bản nhạc nhẹ đến từ đôi loa TDHK 12 các bác nhá. Đấy, loa chuyển động chạy từ bên phải sang bên trái rồi. Chắc là rất là trọng. Tiếng em nước về đâu tranh phương nào trời thì mưa rơi mưa rơi không ngừng soi tôn niềm đau người thì hẹn nhau song song mong trong tạnh mùa ngâu cuộc đời làm cho đôi bên yêu nhau cách một biển sâu hẹn họ tan thu sang xuân bên nhau biến thuộc Các bác vừa được trải nghiệm trực tiếp chất âm của đôi loa TD HK12 trên uh, video của nhà thông minh 17 Anh em nào ở Thái Bình thì có thể qua trực tiếp nhà thông minh 17 ở tổ 6 phường Diệu, thành phố Thái Bình Để được nghe xem trải nghiệm trực tiếp chất âm của mẫu loa TD Acoustic HK12 này các bác nhé Bên em thì đang có bán mẫu sản phẩm này với giá là hơn 10 triệu anh em muốn ờ, biết ờ, giá chi tiết là bao nhiêu thì có thể alo trực tiếp qua số điện thoại của nhà thông minh 17 để dưới màn hình ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các clip tiếp theo